à, này tôi bảo này thì là tối sang ra bên này chơi đánh tí sâm hoặc là đánh tí gì cũng được vì có hai thằng bạn ở bên Trung Quốc đấy hôm à, qua mới về ừ mẹ hôm qua nó điện tôi rồi bọn này cờ nhưng mà chắc chắn là nó có tiền cái gì bọn này cờ bá lắm bên đấy nó sóc đĩa dễ nó bịp à, kiếm mấy chục vạn thế thì ok thế, thì gạ mình chơi đánh tí mấy giờ tối cứ tối qua tôi gọi qua nhá tối nó muộn tí thế mà gọi anh vẫn như thế thôi ừ ok nhá rồi ok Thôi thằng bạn đâu rồi, điện đến thế nào Đâu thế Ô, xưa nó về được chơi được có mấy hôm mà Trời Thế thế ở bà bên đấy chơi nhỉ? À, bên đấy bên đấy dạ, ờ, tôi vùng đánh bên đấy dễ kiếm ăn à đấy, bảo báo từ sớm rồi chứ lúc này này mẹ thế lô sáng chưa có sáng không Ừ, nhanh nhanh á, anh em nông ruột. Nước hảo. làm tiết sâm nhỉ anh em làm tiết sâm thôi nhỉ đánh cái gì cũng đã làm thích sâm thì đó nó bạn đông người muốn chơi gì thì bọn anh em được nhiều nó cũng thích chơi sâm mà vào đi vào thôi. vào đi em ơi hai mấn ui chúa cùng người gọi nhau gọi lắm thế đợi anh em nóng rồi. bạn là ờ, em này ừ rồi bạn đây vào đấy đi đâu nữa đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, chị đấy, ông người nề mè từ xưa nay vẫn nề mè kinh thật chia đi xôm nhá một cái đi một cái đi hả thôi nhắn tin cho con hào có đã không à, tiền nòng một tí đây mới mẹ đổi tiền chung ra được tí tiền đây Nếu ông này bên Trung Quốc đánh ác không mấy chục đánh rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười cái tiến này, của không? Không lại em à? Ờ. chơi gì thì kiểu chơi như nào đây sớm mũi cứ sớm đánh tâm ná đánh tâm một đá ừ. Ừ. ừ được đá dạ, bằng tiền nữa ok chơi đi trăm năm trăm ná lụm bảy sâm mười lụm bảy sâm mười đấy ừ. tứ phần sâm tứ áp gấp đôi được sâm ba triệu hợp lý ok Mong mình đánh này mình nó sâm 10 gì ừ. sâm 10 bắt sâm phải 50 đánh sâm nhiều bắt sâm 50 đúng rồi bao nhiêu thì báo đánh luôn Ủa hả? bắt đầu có được sâm không được sâm luôn cắt nhưng mà cắt bài chưa cắt được rồi luôn đi được không? sâm luôn đi sâm sâm 5 triệu nộp luôn 8 lá đồng gì được rồi hát một dạ. hai ba bốn năm chạy năm bắt đầu à ok một nắn rồi ba bốn năm đây năm triệu của tôi đây bỏ riêng ra đây này ông cụ ạ hai ba ba ông em quát ba triệu ngay này à? ờ cắt không nhỉ có chứ thôi thì phải được rồi cắt chưa đi chưa đi được rồi ô đồng nhập qua ba 4 5 6 7 đã mở điện tắt rồi lại không cắt nữa 9 Ôi. Rồi để mẹ cho nó chia đi xong là sao cứ đặt bài xuống đấy cắt từ hôm cứ đặt xuống nữa. rậm rờ lắm cái sao bình tĩnh để nặng bài á ôi cái hỏi dưới dưới à tí nữa không lại tí nữa thì được cái sông nữa sâm sâm á năm chục đúng không bị bắt năm chục đúng không bắt sâm năm chục bắt sâm 50 triệu đấy bát bát kìa thôi rồi thôi rồi hai ba hai thôi rồi đi quy cát nếu có mười ôi giời ơi tứ át thế này không này ờ nhỉ chắc thế ai bắt đấy Thank you anh em không 10 triệu ngay à nếu xong tứ bị áp như cái này ấy ừ, cũng được nhỉ nếu xong tứ áp như cái này ờ ôi nhỉ mời không nhận một sao ba sao không nhận được đấy sáu người nói mình cũng để ý tám từ sầm rồi cho thả xuống rồi các không các rồi đi đánh không để ba nó đồng à, với bị này đồng bốn điểm tám chín bốn điểm ăn rồi đủ rồi đấu nấu không được nhất à, số điện thoại không ăn thua gì mấy ông này đánh bên kia thì phải toàn bị sóc đĩa mới được kinh ừ. bên nên dễ chơi nam anh gì bốn năm năm chín chặt gì à chặt gì mà cũng phải chặt cơ chặt hai ừ. sáu tám mười cốc ca à chà ca nhỉ giá cho lấy một nước nữa lấy một nước lấy nhất đánh luôn sao mà đôi với bốn đôi sáu bảy hai quan gì đánh đánh luôn đánh luôn chặt hai có tứ không không rồi hết mực hai bốn sáu lá sáu lá năm lá một hai ba hai nước trước nhưng mà về nó không được chắc lắm sáu năm ba mươi ok ê hai ủ hai này là đến đá ai ba chả biết ai <laughs> nói vu vơ ấy sáu bạn ơi đánh là thật rồi việt làm ừ. sang về mà sang chơi thua là bằng tiếng chứ. Ừ, được ở đây thì mất ở kia không có thua anh em đỏ đen chứ có gì đâu mà việt nam thịt thì đỏ đen nang nang còn phải lên bài thôi đó lấy thôi xét bài Đéo bắt được ai này đấy đôi bốn đôi bốn bỏ đôi chín dưới mười đánh dưới Cốc sáu cộng 10 quy ra ca và con nát chơi chơi chặt con hai để luôn con mình nhất thì a này nhánh mười dây quy ca ờ, bốn đấy ba bốn năm bốn em bảy đó bé vừa ngắn bảy năm ba năm một hai ba bốn năm mấy lá nhỉ ba hai bốn nhỉ chứ mà bốn lá thì không giờ ông hỏi thế vào bốn lá ừ thì bốn quan trọng hình như ba hay sao chứ tôi ông ông hỏi thế thì tôi biết là sao được một ba bốn chín năm bảy hết tiền rồi chưa luôn đâu vào cái đực bỏ đầu hầu nào được mỗi cái hôm nay bảo cắm cái gì mà chưa nhất cái nào sao hả cắm cái gì tao bảo cắm cái gì sao đã hết tiền ờ. rồi tao ừ. cắm nhà bố làm ngân hàng ờ. thế thì bảo hết tiền hết làm sao được ừ. ờ. tôi xong đợi cái đợi cái chưa có tuổi gì sao rồi chỉ đợi cái thôi cái hỏi nhá cái đâu cái hỏi bốn con hai xong không không đá gì à bốn con hai xong đây xong nữa phải đánh này gì một quả đợi cái còn lên phát nhìn thấy bốn con hai đổ chót năm sáu tám bài này cũng đẹp chưa làm là cái ca cái quy nó không rồi rồi biết thôi phát sau sân đây phát này chưa đi bốn năm mười sáu mười chín bảy tám Yêu cái gì? ba bốn nhá lớn nhất là cái nào đây sáu sân đầu bò nào đúng thôi tám chín và không sân luôn ở đâu cái này núng thôi đánh tính núng thôi đã làm 5 triệu đỏ thế rồi cần gì nữa đỏ ngay từ đầu rồi đi cho bắt 5 triệu làm quay xong không không đánh này đôi năm đôi sáu đôi bảy tôi bảy thôi rồi tôi chín đánh đôi chín thôi rồi thôi rồi cóc a 10 không cho trẻ con ra được ừ, Chịu. cóc 10 giờ 10 sao gì vậy gì? thôi để đếm ná cũng được đấy à sao vậy bỏ cái như như ông đấy thôi đếm ná luôn nãy đi kẻ đéo đùa đéo nào à. Vâng. bạn này chứ mà gì cái này gì bốn này cháy à ba sáu này tám bạn cháy này đánh thế một hai ba bốn năm sáu gì đâu cả ba ba dán dán chưa dán một cây không đấy hả bốn bữa đấy hết tiền rồi gì mai giá cũng được mai giá ừ đưa đây ba anh em anh em cân đối còn chẳng đâu cắt đấy anh em ông anh em cắt đấy ông bơm tiền đi để cắt được việc của tiền đấy khổ rồi tôi sẽ giá cho hắn cứ ghi nợ đấy là đó, ừ. đã trả nợ ai đấy đúng và mà nhìn tiền mặt thì tôi mới có tâm tâm trạng của là chơi chứ còn đánh thì ông bơm ra chưa những tiền đâu cả phải cho hai ông tàu hết tiền đi khổ lắm ừ, xem một hai ba bốn năm sáu bảy tám 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Còn tặng 15 Rồi nhận Đã nhận 15 Mình đã anh nhất đều ấy nhỉ Thế thôi Cấp 4 À ừ, hỏi Nam Đánh 6 Gì Át Về luôn Đánh Đánh Ôi dạ 8 10 Á từ từ 9 10 gì đi đôi quy cá đôi ba đá đôi gì à. giữa to đại nhất đốt ừ. ừ. cái một nhất nhỉ nhà nhà chín một hai ba bốn năm sáu cái màn không tám chín liên tục nhỉ một hai là mỗi ông nhất thôi bốn năm sáu đủ mình nhất được cái ông à. này bắt được nổ cái vâng. nè bùa thứ hai còn đỡ đi ừ. ui bài này thì giá nhất rồi nàng sớm đi dưới hai nã đùi ba cũng to khá to đấy Má mà thôi, đời thôi. Yêu, thôi, thế nhỉ, nối lắm. Thôi. Ôi thôi, Tết nhà ông nước bốn bảo sao bọn này toàn thua đôi ba không bắt thì. Đấy. Mấy đôi. Ủ cái gì? 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi rồi. Chịu. Lưu cả hát. Đánh. Hết thì về thôi 2 8 5 tiền 6 8 5 10. 1 1 2 3 4 con hai ba bốn năm đó đấy đang đếm tôi cắt cái đi trả đèn nhanh tay thế mãi rồi ba ba bốn bốn bốn bốn hôm nay thua ngang cơ mình chứ chưa hết là cái nào rồi ông còn được cái đầu Kéo nhiều kiểu gì ông này nặng yên đừng làm sao đừng gọi tôi nữa nhá Ô ngoại ra mất mấy chục. Dạ em chưa mạnh lắm. Cá ngoại. Đấy. ba bốn năm năm sáu bảy tám chín Mấy lá? sáu lá. năm lá. Thôi rồi. Đấy. Quại luôn. sáu Cốc bảy Cốc gì? Búa. Cốc quy. Chặt áp. Chặt hai Về luôn. Cốc tám Chặt hai Búa. 8 9 10 GQ. Thôi. À nhầm. 9MGQ Thôi rồi Cốc 5 Cốc 6 Cốc 8 Cốc 10 Chịu hai đá Xong Ui giời Chặt hai, tôi bốn, năm đá Chặt 3 Đó bây nhất cây bốn đá hai năm Sang tiền các bạn trẻ một, hai, ba, bốn, năm, bốn một, 2 Đây là năm năm hai 5 đây này một, hai, ok sao hai hai đá hai đá Cắt đi Tôi cắt chưa đi Đây được cắt phát được không để cắt mất cắt từ nãy giờ cắt nhiều cũng được cái đéo cắt thì muốn toàn thua thua toàn thua năm sáu bảy tám chín trần như nhập mười chưa cả chưa mình đếm giờ ba mãi mới được cái cái chờ lấy cái đen nó sấm ủa giời bài không có đầu người đâu đấy ba đấy đẹp mà không đồng người thì đánh kiểu đó ấy cái hỏi dưới từ bốn ố sâm rồng Ui, đeo đầu người thật sâm rồng mỗi cái gì này từ hai thứ gì sâm rồng không đồng ra đây mỗi cái gì xong xứng đáng này đen lắm nghĩ thôi một hai này còn anh đâm cái gì tầm hai mươi à sáu bảy tám chín nợ tám triệu bốn nghĩ đâu đen lắm sáu ba bốn tám năm chín sáu mười bảy tám hai mười ba bốn một năm hai ba mười hai triệu mười hai triệu mười năm đúng không 10 10 năm là 10 20 đấy, yêu ấy. 27. Còn 2 triệu đấy. Em 20. Còn 27 triệu nhá. Thua 70. À, thế tôi nghỉ nhá, anh em nghỉ. Ok thì không làm mất thời gian của anh em nữa thì giờ bây giờ thì mình sẽ test lại cái máy này. Máy đánh sâm ở cái trận sâm vừa rồi anh em nhé. Thì mình test lại cho anh em cùng trải nghiệm xem nó có hiệu quả như trên video vừa rồi không. Thì mình vào ok chơi luôn này, quại luôn đỡ nhì nhằng tốn thời gian máy bo ba này cắt đi ba ok chưa chia ra bốn người một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín toàn 24 thôi anh em ạ ở ở cái máy này đấy thì khi đi chơi sâm ấy nó sẽ hỗ trợ cho anh em là nếu mà cái những ván nào nó sắp xếp được cái thứ hai thì nó sẽ ưu tiên lấy cho anh em cái sâm thứ hai anh em nhé còn không thì nó sẽ lấy sâm rồng hoặc là sâm màu sâm đôi đến sẽ ưu tiên các bạn ở bài này bài này sâm anh em ạ bài này sâm này 10 jqk áp này một hai ba bốn bài này sâm này và sâm luôn này chặt hai một hai ba bốn này ok chưa đấy nó sẽ ưu tiên đấy phần sâm cho mình nếu mà nó không sắp xếp được sâm ấy thì nó sẽ lấy những phần bài nào đẹp nhất anh em nhé thì bây giờ mình test lại cho anh em xem một ván nữa này chứ không phải là 10 ván anh em cứ đặt xuống là đòi sâm cả 10 thì không có anh em nhé những ván nào nó sắp xếp được thì nó sẽ lấy cho anh em để chắc chắn là anh em sẽ được sâm còn không thì anh em sẽ được những cái thế bài đẹp hoặc là bài mình to đấy báo 6 này mình bỏ đi 6 này hai này 4 này 6 này chưa ra 4 người nhá 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 đôi 9 duy ca con 2 con 8 3 4 5 đôi 9 3 4 5 này, JQK này Cốc 8 chặt 2 Cốc 8 chặt 2 này đôi chín này ok chưa Đấy những ván bài nào nó không sâm thì nó sẽ hỗ trợ lấy những bài đẹp hoặc là bài chẵn cho anh em Đấy nếu mà anh em nào còn thắc mắc gì chưa hiểu ấy, thì để lại các bình luận Hoặc là gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại ở phía dưới để mình tư vấn cho anh em Chào tất cả anh em